Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với học văn chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục với chuỗi bài học về đánh vần và ghép vần nhé. Và chữ cái ngày hôm nay chúng ta được học chính là chữ hờ và chữ ca. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. Sau đây, chị em mình sẽ cùng nhau nhắc lại chữ hờ và chữ ca nhé. Trên màn hình của chúng mình bây giờ chính là hình ảnh của chữ hờ. Các bạn cùng đọc theo chị nào. Hờ. Hờ. Hờ. Còn đây chính là chữ K. K. K. K. Các bạn đọc đúng rồi đó. Vậy thì chúng mình cùng nhau đến với phần đánh vần và ghép vần thôi nào. Đầu tiên, chị có chữ hò. Khi ghép với chữ A, chúng mình sẽ đánh vần là hò a ha. Hò a ha. Hò a ha. Chữ hò ghép với chữ e, chúng mình sẽ đánh vần là hò e ha hờ e he, hờ e he, chữ hờ ghép với chữ e sẽ được đánh vần như sau hờ e he hờ e he hờ e he chữ hờ khi đi với chữ y sẽ được đánh vần là hờ y hi hò y hi hò y hi chữ hò khi ghép với chữ o chúng mình sẽ đánh vần như sau hò o ho hò o ho hò o ho chữ hò ghép với chữ ô sẽ đánh vần là hò ô hô hờ ô hô hờ ô hô chữ hờ khi ghép với chữ ơ được đánh vần như sau hờ ơ hơ hờ ơ hơ hờ ơ hơ chữ hờ khi đi với chữ u chúng mình sẽ đọc là hờ u hu hò u hu hò u hu chữ hò ghép với chữ ư sẽ đánh vần là hò ư hư hò ư hư hò ư hư chữ hò khi ghép với chữ y sẽ đánh vần là hò y hi hò y hi hò y hi chữ k khi ghép với chữ e chúng mình sẽ đánh vần là k e ke k e ke k e ke khi ghép với chữ e thì sẽ đánh vần như sau k e ke KEK KEK Chữ K khi ghép với chữ Y ngắn chúng mình sẽ đánh vần là KIKI KIKI KIKI Và cuối cùng khi ghép với chữ Y dài chúng mình sẽ đánh vần là KIKI Kaiki Kaiki Các bạn lưu ý, đối với chữ K, chúng mình sẽ không ghép được với chữ A, O, O và Ơ nhé. Sau khi đã học xong cách đánh vần và ghép vần, thì tiếp tục chị em mình sẽ cùng chuyển qua phần luyện tập. Các bạn hãy nhìn lên màn hình, cùng đọc theo chị theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới nhé. Hò A Ha Hò A Ha Huyền Hà Hò A Ha Sắc Há Hò A Ha Hỏi Hả Hò A Ha Ngã Hã Hò A hè hờ e he ngã hẽ hờ e he nặng hẹ hờ e he, hờ e he huyền hề hờ e hì hờ y hi sắc hí hờ y hi hỏi hỉ hờ y hi ngã hỉ hờ y hi nặng hỉ, hờ o ho hờ o ho huyền hò hờ o ho sắc hó hờ o ho hỏi họ hờ o ho ngã họ hờ o ho nặng họ hờ ô hô hờ ô hô huyền hồ hờ ô hô sắc hố hờ ô hô hỏi hổ hờ ô hô ngã hố hờ ô hô nặng hộ hờ ơ hô, hờ ơ hơ huyền hờ hờ ơ hơ sắc hớ hờ ơ hơ hỏi hở hờ ơ hơ ngã hỡ hờ ơ hơ nặng họ hờ u hu hờ u hu huyền hù hờ u hu sắc hú hờ u hu hỏi hủ hờ u hu ngã hũ hờ u hu nặng hụ hờ ư hư hờ ư hư huyền hừ hờ ư hư sắc hứ hờ ư hư hỏi hử hờ ư hư ngã hữu hờ ư hư nặng hữu hờ y hi hờ y hi huyền hì hờ y hi sắc hí hờ y hi hỏi hỉ hờ y hi ngã hỉ hờ y hi nặng hỉ ca e ke KEK e, huyền kè KEK e, sắc ké KEK hỏi kẻ KEK e, ngã kẽ KEK nặng kẹ KEK Ca e kê huyền kề Ca e kê sắc kế Ca e kê hỏi kể Ca e kê ngã kẽ Ca e kê nặng kệ Ca y ki Ka y ki huyền kỳ sắc Kaikisaki Kaiki hỏi kỹ Kaiki ngã kỹ Kaiki nặng kỹ Kaiki Kaiki huyền kỳ Kaiki sắc ký